tôi bao nhiêu cân hai triệu cân à? hai triệu cân này thêm 5 triệu hai ba bốn năm đầu cánh cân ai yếu bỏ cân năm triệu cân năm dạ, triệu cân 7 triệu mới cân triệu 7 triệu mới cân tổng 7 tổng 7, 7. thêm 2 triệu gì cân, cân bỏ luôn ừ, bỏ nữa hai nhà bỏ nữa chín đất tô Ôi, ôi, đen đen. Bỏ gạo đi đen đéo, bán bài không 5 triệu bạn thế là nhiều thì nó đánh như thế là nhiều còn gì nữa tiền nó phải rác luôn mà mấy triệu bảng 5 triệu bảng tao còn đen đặt rô tao đẩy nữa nữa thì càng toi nhà sau đánh, đi đánh đi ông đánh ấy còn hai triệu đã cần bảy hai một à, này đây bảy ba một đây khổ đấy là vòng tôi à lại thêm 5 triệu tiếp hai lúc nãy chi nát rô năm đánh đi đánh không 5 triệu đánh sợ đéo ơi rồi chị lúc mà dọa mày đấy đánh đi sợ gì đánh đi đánh đi sợ gì khổ thế không đánh được hả chín nắp rô còn thua nữa chín nắp nó dọa đấy ông ở đánh đâu mà nhưng mà ngoài lượng mẹ đánh gì sợ gì bị tôi ngoài tiền tiền đó ừ, ừ bảo bỏ 8 điểm Ôi, 8, điểm đi bỏ con lợn này Ôi, đấy chưa có điểm nào thôi mày lui ra đánh đâu đánh thế thì không đánh lại thằng này lại đánh để nó thôi lui ra để nó đánh mày đây đổi của mới đánh đi anh bà cũ đi đánh cái gì bài đeo bài đeo là chả được mà chiều hết chiều cái gì chiều sớm gì đây gà này thằng em thua mấy triệu bạn không phải đánh nó đúng nước thì thôi thua thua nó xứng đáng hiểu không rồi tám điểm để nó dọa đấy đưa đi nó không nó biết đánh thì nó chả đâu, ngồi đây thì biết đánh thì, thì liệu các ông đánh hay hơn nó thì thế mà ông đánh ấy ở ngoài tư vấn không cho tư vấn đánh nhanh hơn cân bé thôi khổ bỏ luôn thì mới phải có con gà là thi cân rồi đi bảy điểm bảy điểm thì nghỉ đi tám điểm đây vào nó khác bọt ngay đây cứ ngồi đấy mà xem khác hay không khác khác luôn đấy các con vợ bốc cái đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai Không thiếu nhà ai nhá. Vâng những nhà sau cứ đánh đi còn 2 triệu kệ không 4 triệu thôi 6 điểm bỏ 6 điểm nó bỏ bỏ 2 triệu vào cân đấy tức là ông cân thôi tôi thêm 2 triệu ấy già thêm 2 triệu là mấy là cân 2 triệu thì thôi ăn mẹ đi à, vào đây mày có cái gì đấy mình kệ đi, đi, đi. dọa gió nào đấy à không dọa đâu không dọa một tí nào luôn đúng không đánh từ nãy giờ chưa dọa một tí nào cái, cái thái con gà là thịt chạy mất chạy đây gà đây gà nguyên đây con gà này béo hơn này gà đi khổ đây gà này đây đúng không đúng không nào là gà mà thằng nào giỏi là gà thì ông công ông gà cái ăn được cái đã đấy chưa từ đâu chưa từ đâu kệ ông đủ chưa ông đổ bánh này đi cắn nói này một triệu hai triệu cân này ba thêm ba triệu tổng 5 triệu ấy tổng 5 mà đánh cái bản lĩnh này đánh cái này này ván này này tổng 5 triệu đúng không mình chưa cần tặng thêm con thứ ba chỉ tặng hai con thôi một hai ba bốn năm năm triệu cân đúng không thêm cho ông 3 triệu nữa đấy tôi là 6 triệu cân cơ 6 triệu cân úp úp, sớm đấy tám biểu úp sớm đấy cân đô à? ba cân thôi tám nhìn đây này đấy nhìn đây này ba bốn năm tôi không có rô có rô tôi chết ván này mày lên được phát liêng liêng gì nên chưa đặng con thứ ba đánh hơn nhau cái cái cái tiếng nói thì tiếng nào đấy kia anh có điểm thì dục anh đánh to vào rồi ông lộ ngay rồi nghe em cứ ngồi yên cho anh mày ngồi bên anh mày ấy cứ ngồi yên không không phải nhìn mày anh làm gì cả không phải nhìn làm gì hết cứ để anh anh vừa ngồi sau mày đánh nó lộ quá vừa anh bị để nó dọa đó nói nói linh tinh này giờ mày nếu nói gì không đừng nói để anh gỡ cho hai triệu cân đúng không đúng rồi cứ ngồi lì lì lại liêng rồi ba bốn thêm bốn triệu bốn là thôi nó giỏi đấy ăn giỏi giỏi chắc chắn giỏi ăn mày lắm bạn ơi làm chắc thì tao đánh nhưng không chắc thì thôi như em mày thôi ok hay lắm bạn ơi đánh như thế có làm hơn sơn tí không hai triệu bỏ bỏ đấy năm triệu một này hai này ba này bốn này hơn cho bao nhiêu năm hơn cho bao nhiêu năm triệu năm triệu đúng không nhận 5 triệu. triệu đây. Ok nhá. 1 đây, 2 3 4 5 đây. tôi nhận. Đây là tôi này, nhận xong nhá. Ok. Đánh nhiều bài luôn. Đâu cái quên đếm đâu mấy đồng bạc. Ừ. Mày thì cũng như em mày thôi à. Ghê quá nhỉ. Nhưng mà tao đánh nó có có nước, có sắc. nước gì? Đấy đi 2 triệu. 5 triệu bỏ vào đi, cố vào đi đã. Cố khổ Cân cho nhà sau đánh. Cố vào đi. Cân còn mày 2 triệu. Bỏ đó bạn vào đi 5 điểm à 5 điểm úp vào nọc cho mình cái một thêm 2 triệu đúng không 2 triệu như này là bắt bằng này 1 2 3 4 5 cứ thế mà nhảy vào thôi thôi ăn đi tao dọa mày xem mày dọa. chạy không nhà này được xem bài này điểm đây nhá à. à. đỏ không phải đó có điểm mới đánh không có thì thôi khi mà mình đã có điểm rồi thì không sợ ai ai đuổi cả thấy chưa tự tin mà đánh 8 điểm là phang có 6 điểm vì nó thêm 5 triệu thì kệ nó nó giỏi nó ăn năm năm mình nó có tài đuổi người thì nó ăn nhưng mà mình có điểm thì không thể đuổi mình được thằng này gọi hơn em nó tí thì mồm móm đánh đi đánh đi đánh đi hai triệu cân hai triệu cân đúng không này chết đây một cân luôn hai nhà cân chứng tỏ hai nhà không có gì đấy thế, thế thôi chứ còn ăn đi ba điểm sáu bảy 6 điểm đầu cánh đánh thế đây này đây triệu này hai triệu này kiểu gà đi sao ngon nữa thiếu nhà kia con con nhà con con con nhà nào có muốn là giao lưu văn nghệ tí thì giao giao lưu giao lưu thôi 4 triệu 5 triệu không mày có tiền đeo đâu đấy mây đồng bạc tí hay tôi đuổi gì đồng bạc ừ, chê tao gì được đánh cho mày nhấc người luôn năm này năm gì đấy như là này, này một này hai này ba này bốn này năm này vào đòn này vào đầu cánh ông đánh như suốt ngày gà ngoài thôi gà ngoài thì gà đấy có gì đâu mà ôi giời ơi bài này mẹ lên thế thì cân cân à cân là chán rồi mình lo nhà kia thôi mấy điểm đấy hai điểm hai điểm mình tính tội gì nhà kia sao thêm 5 triệu thôi ừ, thêm 5 triệu à ừ. đây này ván vừa nãy là thằng em tao 8 điểm nó bỏ này bây giờ tao bắt này này một này hai này ba này bốn này năm cũng không thèm thêm làm gì nữa Cắn đi Ủa, à, Xin bên này nhá nó vào nó ăn liên tục rồi chết rồi Ăn liên tục cái gì đánh đúng nước Đéo gặp nước phát nào Đánh không đúng nước là sai Sai phát là hỏng ngay Có thằng kia ăn được tí mà nghỉ ờ, Đánh nó cộng lâu Cộng lâu cái đéo rồi Dục giờ dục giờ Đấy. Thằng kia nó nhát hiểu không? Có điểm thì đánh không có điểm thì nó nghỉ mình biết được. Đây cũng thế. Đây cũng giống như thằng em luôn. Ông mẹ à, ông à, sói rồi đấy. Úi giời. Cầm lên mà đánh ờ. nặng như thế không ra gì đâu. Không ra đâu. Cân mẹ em ấy đéo cứ điểm luôn này. À? Ừ. Ừ. Hai triệu cân à? hai triệu cân thêm 3 triệu. Đấy, hay quá. Hay quá hay quá 3 triệu hai bên đánh nhau tay với ông luôn nhiều thế tham thế thêm 6 triệu luôn tất tay thế gì thâm tham thế không vào đây tham thế tham thế ai chơi mình cu luôn đây này đây này một triệu nữa vào thiếu thiếu thiếu, thiếu gà thiếu ẩm thiếu ẩm của tôi đấy thiếu ẩm đâu ông ông, ông có tiền đâu mà ẩm chưa bỏ đồng nào đây đi ẩm đâu ẩm đây này đủ chưa đấy lúc này không hơn sơn với tôi giờ có dám hơn sơn với tôi bao nhiêu có tiền rồi đấy bao nhiêu 5 triệu mình không thích đánh với những người yếu thế bây giờ nó có tiền rồi mới đánh làm em mới con hai điểm này chết nhà kia cân thôi cân là là là, là thông minh đấy bỏ mới là thông minh hơn ông này đi cân đúng không ừ, đây em cân thôi ai chịu cân nhà kia sao cân ngửa đi ngửa thì ngửa 5 điểm 5 điểm hỏng rồi. 9 cơ mà. Ăn đi. Ý giời Đây 8. Tôi, tôi rủ đúng nhà hơn Sơn. Không sao cả. Tôi 9 không có rô không dám đuổi. 1 triệu này. Làm phát được không? Ông thích cái đếm tiền đi từng vướng gì ông. 5 triệu đúng không? 5 triệu. Đây này. Cho ông chia bán bán để cho ông tự chia không còn chia không, luôn không luôn. Ờ. Làm nốt phát uh, ờ, 5 triệu nữa. Ông thích bao nhiêu 1, xuống 2, luôn đi. 3, kết 4, 5 tổng 10 bỏ bao đi con nói 6 này lại lên 5 số 9 7 8 9 này. sao ông này dạo này nói bé 10 này triệu đúng không ừ. nói bé từ từ cho khoảnh khắc đó ui giỏi ơi bài này thằng đúng cái thế bài này vừa thằng em mình thua đây ông cân à thế bài 9 điểm rồi thế bài 9 điểm mắt rô cân à ừ. 1 2 đẩy nhẹ cho công 2 triệu nữa đèn thật từ ván trước một điểm mình xin nhá mình xin cái này nhá hả mình thua rồi thua à? sáu điểm à? ui sáu thì khổ đấy à? sáu thì đánh nhẹ nhẹ là ăn rồi làm sao phải đánh mạnh thế dạ, đúng không dạ. tám nó ăn là đúng rồi ừ, tôi bị gà nó 10 triệu này ông mất có 3 triệu bạc trong mất tiền thì không quan trọng mà xin bốc ạ điền chia cái gì bốc rồi ôi bốc kỹ thế cắt ruột luôn đấy nốt phát này này nó đuổi mình nha mình chạy ba là này ôi giời ơi đấy đi ấn vòng ông này đi một cân đó cân năm điểm bỏ đâu phải bỏ rồi đi à. cái cái kinh nhờ không quan trọng một triệu này kéo được là nào chết giờ bình thường đây tôi bóc rồi chia ba lá này nhà kia ờ oh. mấy triệu con hai triệu à? hai triệu hai triệu ba thêm ba triệu bỏ thôi năm triệu bỏ luôn có điểm đâu mà đánh ăn đi nó đi vào đi cầm ao không những nhà nào bỏ tiền vào đi gà ông kia chưa có đâu đấy đây bốc cái à. thật nó xanh chín nhá bây giờ bốc bốc như này là bốc đầu bốc đuôi để cho những cái nhà nào mà có định làm bài ở trên xuống dưới dưới lên trên thì quá đít luôn thôi cái quá gì quá về con ri này được cần gì nữa đúng không yeah. À. bỏ gà vào kia bỏ gà đấy ông kia chưa có đâu đấy em được phát tôi vừa đập báo xem nào ông chưa tôi với ông này thôi còn ông này chưa có cẩu gà chưa ổng gì đâu chơi nó bỏ gà vào đã mình lên bài mẹ mày mãi ăn được Thế phát bục đầu đi đấy phải như thế nhưng càng cái tội hay đuổi láo đây ván này mày vào đây ông kia nặng nặng nhanh cân mẹ lên mấy là cân hai triệu khác đánh một hai cân đấy mày mà đánh đây mày chậm quá hai triệu cân còn thời gian anh em bốn còn 4 triệu đây em cầm một nửa tiền thì cắt đi triệu cắt một nửa tiền đi ờ, đánh để đấy đánh gì thế thôi chứ anh bỏ cửa nữa bọn mày có tiền đâu thêm lại ba mở cho nó một cửa nữa tôi bao nhiêu cân tổng là 9 triệu 7 triệu cân 1 2 3 4 5 6 7 này 3 4 đây 7 triệu cân thêm 5 triệu thêm 5 à 1 2 3 4 5 đủ 12 triệu này thêm lại cho ông 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu 10 triệu được chưa tiền vẫn có đủ để đánh các ông này được bỏ chứ còn bảy tôi đánh ra được chín điểm này chưa thêm bao nhiêu thêm 10 5 6 7 8 9 10 tắt con mẹ tài thì tắt tay luôn thêm còn 4 triệu thêm còn 4 triệu đúng không ừ. cân cân nhiều đếm đàng hoàng đây cân cân cứ cân là được cứ cân là được không phải lộn ăn cái gì vứt vứt đếm đếm không phải đếm không phải đếm không phải thả xuống thả xuống thả xuống thả đi khổ thật ăn là theo à xuống đi mang tám kia mày nó cũng mày cũng tố lên đấy tao, không cần phải đếm tiền nó biết bởi vì mày không ăn được không cân là không ăn được rồi đỏ thế nhỉ đen đấy